Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Anh em ơi, ngày hôm qua thì tôi đã chính thức quay trở lại Tiếp tục cái quá trình sản xuất video và phục vụ anh em hàng ngày anh em nhé Tuy nhiên là cái giọng của tôi anh em cũng thấy là nó vẫn chưa trở lại cái trạng thái bình thường được Chính vì thế nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của các anh em Nên là anh em thông cảm nhá Nhưng mà nói chung ấy là có clip ra được Làm được clip là vui rồi anh em ạ Đấy còn uh, tôi cũng rất mong là cái giọng của tôi nó sẽ hồi phục nhanh để có thể quay trở lại cái trạng thái bình thường Đem lại cái chất lượng tốt nhất cho các anh em Đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh Xin được cảm ơn anh em Ninh Việt Phú và bạn Dương Thanh Hương đã donate ủng hộ cho kênh Ủa ba con thỏ Có đồ đấy Có đồ chơi, chơi Hunter à Chúng ta có lửa cái búa xét và lửa cái cúp điên rồi anh em ạ Rất có thể là sẽ chơi cái bộ vật lý Nói chung là hai sao đầu game thì cứ mua đã Chơi gì tính sau anh em ạ Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Dương Anh Hương và bạn Đinh Việt Phú đã donate cho kênh Hai bạn là hai fan cứng của kênh đã xem kênh được rất lâu Và cũng ủng hộ kênh, ủng hộ donate kênh về mặt vật chất là rất nhiều Bạn Đinh Việt Phú thì có donate và kèm theo lời nhắn là bữa giờ bận quá, không xem kênh được. Hôm nay vào xem một lúc tới 10 video của ông, chất lượng quá, rất là cảm ơn anh em. Và bạn Dương Hương cũng donate và kèm theo lời nhắn chúc anh và gia đình mau khỏe, trường nào ổn định thì hãy làm video. Cảm ơn em rất nhiều. Tôi thì tôi luôn có tâm niệm là khi tôi làm một cái việc gì đó mà nó kiếm ra tiền thì đó tôi coi như là một công việc của tôi mà đã là công việc thì nó trong cái quá trình mà làm việc ấy thì nó luôn phải có cái sự phấn đấu để làm nào để chúng ta sẽ có một cái mức thu nhập cao hơn đấy mức thu nhập cao hơn ngày hôm nay nó sẽ cao hơn là ngày hôm qua và ngày mai nó sẽ cao hơn ngày hôm nay chính vì thế nếu mà chất lượng ấy mà nó cứ chỉ dậm chân tại một chỗ thì chắc chắn rồi sau này thì chắc chắn là nếu mà chất lượng nó không thay đổi thì thậm chí là cái thu nhập nó sẽ giảm đi là do là càng ngày người ta sẽ càng là nó sẽ bão hòa hơn nó sẽ có nhiều cái đối thủ cạnh tranh hơn đấy, nó sẽ có uh, những cái người mà chán game bỏ game đấy hoặc là có anh em không xem nữa thì chắc chắn là nếu mà không cải thiện được chất lượng cũng như nội dung của video clip thì sẽ càng ngày nó sẽ càng kém đi chính vì thế là cái quan điểm của tôi là nếu mà chúng ta làm một cái việc gì đấy thì cố gắng làm cho tốt để làm thế nào để có thể phát triển được đó chính là lý do tại làm sao mà tôi luôn là là là cố gắng để làm nào để ngày một hoàn thiện cho cái video clip của tôi nó ngày một hay hơn, nó ngày một hấp dẫn hơn anh em nhé. Ngoài ra tôi cũng xin được cảm ơn anh em Lâm Thanh Huy đã đăng ký gói hội viên là hội viên mới trên kênh và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Quang Trần và anh em Nguyễn Đức Anh Dũng đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Con thỏ hai sao lừa tôi rồi anh em ạ Bài này rõ ràng là, là, là ra con thỏ hai sao là lừa Sau đó nó ra hai con rồng Và không ra bất cứ một con Hunter nào nữa Đấy, thế nên chính lý do đấy là tôi sẽ không lấy cái đồ vật lý tôi chơi Đây là nếu mà ra hai con rồng mà cái con con con con rồng mập ấy mà kết hợp được với ba rồng ấy thì là chơi rồng nó lại ngon anh em ạ. Lúc đấy chơi rồng nó lại ngon hơn. Chứ còn ba Hunter nhá, ba Hunter là phải có gì? Là phải có con con ờ, con ờ, cung đen ấy để kích kích hoạt cái bộ Exit sớm đâu không phải rồi anh em ạ. chuyện này chơi ấy là khả năng là chúng ta sẽ chơi um, chơi mết à. Chưa biết chơi gì. Đấy nhưng mà cũng xin được uh, tiết lộ cho anh em là hôm nay tôi đang cầm cái pack là cái pack tam pháp sát long một trong những cái pack huyền thoại của tôi sau một cái quá trình mà làm content chơi rất nhiều cái pack ngọc thụ lâm phong người ta đã tôi đã quay trở lại cái pack pack pack, pack huyền thoại rồi đây Đấy, hôm nay tôi lộ pack cho anh em xem luôn nhá đấy là tôi đang chơi cái pack tam pháp sắt long pack tam pháp sắt long là một cái pack rất hay mà tôi đã sáng tạo và nghiên cứu ra cái pack này cái quá trình mà nghiên cứu ra pack này nó cũng khá là dài nó mất khoảng một tuần để tôi vừa chơi vừa test thử nghiên cứu để có thể là chọn lọc ra những cái ờ, bộ bài, những cái slot bài nó hợp lý Không thừa, không thiếu bất cứ con nào cả Đấy, nó có cái mối liên hệ chặt chẽ giữa những cái quân bài với nhau à, Nếu mà cái con nào mà nó bị sai thì tôi đã sửa rồi Tôi đã sửa trong quá trình mà tôi test Là con nào mà nó không cần là tôi đã bỏ đi Và những cái con nào mà tôi cần trong cái quá trình mà tôi test ấy Mà tôi xây dựng đội hình ấy Nó thiếu là tôi đã bổ sung Đấy, chính vì thế nên là cái bộ này nó một cái bộ nó khá là hoàn thiện đối với tôi cũng như là tôi cũng muốn chia sẻ với các anh em và thực ra thì cái bộ pack tam pháp sát long này này là tôi đã public cho tất cả các anh em xem kênh là đều được xem hết để anh em có thể có một cái pack bài ngon nghẻ cầm vào trong rank dễ dàng để có thể leo rank hơn đấy chính là cái mục đích để tôi tạo ra cái pack này một cái pack rất hay và nó rất là cơ bản nó rất là cơ bản có những cái pack nó khó hơn Ví dụ như cái pack ngọa hổ tàng long ấy Hoặc là cái pack ngọc thụ lâm phong Thì nó khó chơi hơn cái pack này đấy, Tôi phải khẳng định là nó khó chơi hơn Tuy nhiên là cái pack này thì nó lại Có một chút gì đấy nó hơi thiên về là bắn trưởng nhiều hơn Nếu mà anh em Các anh em mà chơi về bắn trưởng ấy Mà anh em cầm cái pack này thì nó cực kỳ dễ chơi Đa phần các anh em mà chơi hệ bắn trưởng ấy Là các anh em cầm cái pack Pack pack tam pháp sát long của tôi vào ấy Sử dụng là các anh em confirm lại là rất là ok Đấy, anh em đã thử và đã thành công Thì anh em nào thành công thì chắc chắn là anh em đã nắm được cái chân lý ở cái bộ này rồi đấy Cái nguyên lý chơi ở cái bộ này đấy, Cái bộ pack ấy đấy, Cái cách chọn đội hình, cái cách xây dựng đội hình theo cái pack Cũng như là cái cách chuyển bài về giai đoạn late game Là anh em đã nắm được thì anh em mới thành công Thế nên là tôi xin chúc mừng các anh em mà đã thông thạo cái ờ, bộ pack tam pháp sa long của tôi Đấy, các anh em đã thành công rồi Chúc mừng các anh em nếu mà các anh em mà chơi thông thạo cái pack ấy mà được top nhiều ấy thì chứng tỏ là anh em nghiên cứu cái cái cái cái video clip mà tôi giới thiệu pack ấy nó rất kỹ. Đấy, bởi vì trong cái video clip mà tôi giới thiệu cho anh em cái pack đấy ấy, là tôi đã nói rất kỹ rồi để cho anh em có thể ứng dụng được anh em chơi anh em xây dựng được như thế nào là tôi đã nói rất kỹ rồi. Đấy thì đấy nó là cái việc là anh em xem cái clip của tôi nó kỹ và tôi cũng phải rất là cảm ơn các anh em đã coi như là không bỏ sót những cái gì mà tôi tôi coi như là tôi chia sẻ và thành quả cho những cái gì mà chăm chú đấy, theo dõi các anh em thì nó cũng xứng đáng đó đây rồi ok vậy là chốt là chơi mết rồi đấy như này là chốt là chơi mết vừa nãy là chưa chốt chơi mết đâu anh em ạ tôi là tôi đang chọn là pick sát anh em hiểu không và tại sao tôi chọn pick sát lý do là tôi cũng chia sẻ luôn là bởi vì là Tôi đang chọn cái slot sát ấy Là bởi vì là tôi đang có ý định là hướng đến ở Grieto Đấy Nhưng mà như này thì chắc chắn là nó sẽ là là là, là Chơi mết rồi đấy Rồi Thế nên là chúng ta đã chọn lại nha anh em nhá Vừa nãy tôi đang có ý định ở chơi Glitter Bởi vì cái cái bộ Glitter vẫn có thể chơi được Đấy Với cái um, cái cái đội hình như này Thì chúng ta có thể chơi được Glitter Nhưng mà bây giờ thì khác Bây giờ khi mà nó ra được hai con Thunder Thì tôi lại chuyển sang cái slot tam Đấy, đúng như những gì mà tôi giới thiệu ở trong cái cái ờ, hôm giới thiệu pack ấy. Đấy, chơi y như thế thôi. Đấy nhưng mà có những anh em là là là là sẽ không xem chỉ là bật cái giới thiệu pack và xem cái pack và tắt đi luôn, chỉ cần biết pack là gì thôi và không xem cái quá trình mà tôi giới thiệu cái pack, tôi trao đổi anh em thì rõ ràng là sẽ không biết được. Đấy chính là cái sự khác biệt giữa những anh em mà thành công và những anh em mà thất bại đấy. Đấy, thế nên là có rất nhiều ông là bị thất bại trong cái quá trình mà chơi cái pack của tôi và quay sang là nói tôi chỉ trích tôi là giấu bài đấy không không không lộ bài nhưng mà tôi vẫn lộ mà tôi lộ tôi lộ ra ở một cái uh, clip riêng đấy chứ tôi không lộ ở trong cái quá trình mà mà tôi uh, làm content thì tôi cũng nói luôn từ rất lâu rồi là trong cái quá trình làm content ấy là tôi muốn giữ bí mật cho cái việc là tôi xây dựng cái bộ bài tôi muốn là có những cái cú flush trick chính vì thế nên là trong cái quá trình mà chơi thì tôi sẽ không lộ bài đâu Thường thì tôi sẽ giấu hết những cái quá trình mà tôi chọn pack cũng như là tôi pick pack, chuyển pack Để tạo sự bất ngờ vào giai đoạn cuối game Ngoài ra ấy, thì có một vài cái pack là tôi không có chia sẻ cho tất cả mọi người Đấy, tôi chỉ chia sẻ cho các anh em hội viên thôi Chính vì thế Nên là tôi cũng sẽ không thể public được Trong cái quá trình mà tôi chơi Bởi vì đây đó là cái pack mà public Còn có những cái pack như là cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong Thì tôi sẽ không public Anh em nhá tuần sau thì tôi sẽ public một cái pack lẻ mới đấy các cái pack lẻ tôi sẽ public hết còn cái pack uh, chẵn ấy thì là tôi sẽ giữ cho riêng anh em hội viên xem thôi đấy thì cái pack lẻ ấy, thì tuần sau tôi sẽ ra một cái pack là ngọa hổ tàng long một cái pack thiên về đánh vật lý và nó sẽ hỗ trợ trong cái việc là anh em leo rank đánh song song với cả cái pack uh, tam pháp săn long này là rất là ok nhá ngày mai tôi sẽ đăng cái pack mới cho anh em hội viên xem trước còn các anh em mà không phải là hội viên thì anh em xem chậm hơn một tuần thôi nhá à, Để xem là cái thằng tiếp theo là gặp thằng nào đây Ở round 11 Lông dân, lông dân chưa gặp Lông dân đang ở top 3 Tôi tôi đang eco Nên là cũng chả có vấn đề gì hết Chú ấy thua chắc là sẽ vẫn giữ ở thôi Lông dân chơi cờ like kẹp vào ba human Kiếm được quyển sách Ok Giết được một hai con là được rồi Đấy giết thêm con nữa đi Giết thêm con nữa được Hay quá Được rồi mất ít máu rồi Ôi kìa Ui Ui vớ vẩn Không không không không không không không không không không không không không không Ui giời Mất mê chuối ạ à. Nhưng mà thôi cũng được Ngày hôm nay tôi sẽ sâu hết cái quá trình mà tôi chơi anh em nhá tôi sẽ sâu cả quá trình mà tôi chọn bách bài tôi chuyển bách bài giai đoạn giữa game cũng như cuối game Đấy, để anh em mà các anh em mà xem cái việc giới thiệu cái bách bài anh em chưa hiểu thì anh em xem cái clip này anh em sẽ hiểu đấy và đây nó sẽ là cái cái clip mà duy nhất chơi luôn và nó cụ thể luôn bằng cái việc chơi ở trong game để cho anh em rõ Đấy, mặc dù là cái quá trình này thực ra tôi đã chia sẻ hết ở trong cái quá trình giới thiệu bách rồi Đấy, nhưng mà nếu mà anh em không nắm được bằng lý thuyết thì hôm nay sẽ có một cái clip duy nhất thực hành Để có thể là cho anh em hiểu hơn nhá Đấy Cái đéo ở đấy hai con ba sao <laughs> What the hell Đéo hiểu kiểu gì luôn Mẹ, ra 12 hai con ba sao ạ <laughs> Bài này lại gặp toàn siêu nhân rồi anh em ơi Mẹ, Vãi đái thật đấy Bài này tôi cảm giác là tôi thọt vãi lái luôn anh em ạ Mà trong trận đấu này lại có một thằng Goblin nó xanh như thế kia hai con ba sao mới có round thứ 12 ạ Sợ thật sự Bây giờ tôi cũng không có tham sách anh em ạ Bây giờ là, là phải kẹp vào vào vào Spirit đây này Đấy, thọt rồi, bị thọt rồi anh em Đang yếu rồi Trận này trông căng quá anh em ơi Trông thằng nào to Tôi là tôi bị mất cái chuyện thua hơi sớm Tôi cũng không thể ngờ được là cái round đấy lại lại thằng lông dân nó lại thua Vô lý thật sự luôn đấy Làm thế nào mà thằng lông dân này nó có thể là, là thua tôi ở cái round đấy được Trong khi nó chưa có like ạ Anh em cũng có thể thấy là bây giờ thậm chí là tôi up cấp lên 6 rồi Tôi đâu có ăn được nó đâu Đấy nhưng mà vừa lấy thì lại ăn được Vừa nãy là do là cái bọn clan này là bật khiên ngu mà Chán thật sự luôn Thôi được rồi thì, thì thì mất chuỗi thì tôi cũng áp cấp lên đúng đúng level Sau đó thì tôi uh, sẽ giữ máu anh em ạ Thôi tạm thời thì cứ giữ máu đã Tính sau Chứ bây giờ là, là, là thọt lắm rồi đấy Thọt cả tiền, thọt cả máu luôn đấy anh em ạ anh em nhìn cái cái cái, cái số máu của tôi chỉ còn có 62 máu thôi và tiền của tôi ấy thì nó cũng không đến 50 tiền nó cũng trưởng 50 tiền ở round này là round 14 rồi vẫn ở level 6 mà lên round 15 ấy thì tôi cũng chưa lên được 7 đấy tức là chúng ta đang bị thọt so với tiêu chuẩn đấy tiêu chuẩn là nếu mà chơi eco là round 15 là phải lên ở level 7 cơ với 50 tiền đấy mà mà cái cái việc mà tôi vừa mới up cấp lên ấy xong rồi tôi đánh toàn thua anh em ạ Đấy nó cũng là cái dấu hiệu của việc là rất thọt đấy nhá Này ăn được không? Có Doom Khả năng vẫn đeo ăn được Doom búa xét Đánh căng ấy nhở Ôi cái con uh, Water Spirit nó lướt từ kia thì chịu rồi Lại thua Nó lại Doom một chúng con con rồng mập của tôi Từ nãy giờ tôi áp cấp toàn tua Vãi đài Già này Có già có sói Chơi 12 con à ừ. Nhưng mà vẫn chưa đủ 6 human Chưa đủ 6 human anh em ạ Thiếu một con nữa thì mới đủ 6 human Nhưng mà có lên chơi là chơi ờ, uh, 6 human xong rồi chơi 12 con không ấy thì tôi còn đang phân vân lắm bởi vì là thế này này ở trong trận đấu này có rất nhiều thằng xanh mà bây giờ tôi thì tôi không xanh tôi đang thọt tiền nếu mà tôi chơi cái bộ này ấy, là khả năng là, là là nó sẽ gãy rất cao đấy thật kinh nghiệm của tôi là chơi bộ human này tôi rất có kinh nghiệm chơi bộ này khả năng gãy là rất cao anh em nhá chỉ một cái con đường mà chọn sai thôi ý là chắc chắn là bốc cứt cái đoạn này là phải nghiêm túc rồi anh em ạ chỗ này phải suy nghĩ phải cực kỳ nghiêm túc và thận trọng xem là có chơi human không ok ghép cái xung kích đã anh em <clears throat> xung kích cho già Bây giờ nhá, nếu mà bây giờ tôi lên 8 ấy Tức là tôi sẽ có được là cho được 6 con human vào ở level 8 Tuy nhiên là nó mới chỉ là 3 mét thôi Lên 9 thì chưa được 6 mét và 6 human Nhưng mà tiền đâu mà lên 9 Trời nhìn này, bây giờ mới ra 16 Cái bộ này là một cái bộ mà phải nói là nếu mà anh em toàn một sao ấy Thì anh em không thể thắng được Đấy Và bây giờ toàn một sao Thọt tiền lắm anh em ơi Đấy, chỉ ăn được bắt lạt được cái thằng mà nó đang eco thôi Lên 8 Ok Chúng ta có một cái con gấu để làm tăng cơ phía trên Nhưng mà không ổn Không ổn như này thọt quá anh em nhìn tiền của tôi nhé Bây giờ nó level 8 còn 25 tiền thôi Và cũng trận thắng trận thua Mà đa phần là thua Đấy cũng chưa thấy thắng ở đâu đâu Còn cái thằng mấy cái thằng mà nó đang có chuối thì tôi gặp hết rồi Tức là trận này tôi sẽ không có cái cơ hội để tôi cắt chuối được nữa Đấy nó lại thế cơ anh em ạ Nó lại như thế cơ Tức là không còn cơ hội để cắt chuối Vì vậy trận đấu này nó rất thọt Rất thọt về tiền đấy Khó lắm Khó lắm anh em ạ Trận này thực sự rất khó Trận này thực sự rất khó đây anh em Tôi đã cảm nhận được cái cái cái cái sức mạnh đội hình của tôi nó đang rất yếu Và hiện tại chúng ta gặp đội nào gần như là gặp bộ nào cũng thua anh em ạ Đây này anh em thấy không Vẫn đang thua Vẫn đang rất yếu ở đây anh em ạ Vẫn đang rất yếu ở đây Đấy còn chắc chắn là hai cái thằng hai cái thằng có chuỗi kia nó sẽ gặp nhau Và một trong hai thằng đấy sẽ ăn được cái chuỗi thằng còn lại 6 human nhưng mà nói chung ấy là à, Nhìn thì nhìn thế thôi nhưng mà 6 human này yếu lắm anh em ơi toàn một sao thôi Làm thế nào để có thể sống sót được cái con human ấy nó mới là vấn đề Con già một sao nhá Đấy, Flame thì là một cái con duy nhất là hai sao có thể sống sót được Và trong bộ human ở đây nhưng mà nó lại là một cái con mà nó là cái con gây đam chứ nó không phải là con tăng Chính vì thế là nếu mà bị bớ vào thì khả năng là vẫn toang đây gặp thằng gót đỏ này có khi là vẫn thua này Gót đỏ này Cái vị trí ở cái con Grand Herat nó đúng vị trí con già Mẹ ui bị đẩy nhiều luôn này Vãi đái thật sự Thôi xong rồi Già quẹt được phát nữa Ui mày quá mày quá mày quá mày quá Già gánh già gánh Ui vẫn ăn được này Hay quá Quả này là nó cũng sẽ gỡ được một chút Rồi rồi rồi Ui mày thế Này là ăn được rồi Rồi đủ tôi nghĩ là ăn được Ăn được ăn được ăn được, ăn được. Mày quá anh em ạ Rồi Thế là có sách Có bốn người sách Nhưng mà chuyện này tôi vẫn không Có nghĩ là tôi sẽ chơi Cái bộ 12 con đâu anh em ạ Khó đấy Tôi sẽ roll Roll nó sẽ quyết định thế là ra chốt cái bộ gì Mèo này Thunder Split này Rồng này Ok Nhưng mà vẫn chưa ra hình Roll phát lửa nào phát nữa Chưa ra hình Vẫn chưa ra hình anh em ạ Tôi chuyển sang tạm thời tôi chơi chuyển sang long đã nhá anh em nhá Chuyển sang long đã Chưa ra hình chưa ra hình Chết rồi thọt quá anh em ạ Cú vừa rồi là là Ron là hơi bị xuống hố đấy Ngoài đưa là cái con Thunder Spirit vào cái giai đoạn này lên hai sao ra thì chả có thêm được cái con mẹ gì lên hai sao cả và nó cũng chả ra là cái gì luôn Giờ mà ra con già quả trứng thì có khi là tôi lại còn ờ, ấm luôn để chơi human đấy Nhưng mà bây giờ rồi anh em nhìn này Đấy nó chả có cái ý nghĩa gì cả Cái con Thunder Spirit 2 sao bây giờ nó không có ý nghĩa anh em ạ Thời điểm này là cái thời điểm mà, mà nếu mà chơi như thế thì nó yếu rồi Rồng à Chúng ta đang chuyển sang cái pack uh, pack long nha anh em nhé Chúng ta chuyển sang pack long nó chơi Nhưng mà hiện tại thì Có lên chơi rồng không? 5 rồng à Năm rồng 6m Năm rồng 6m đánh ở level 10 Level 10 mới chơi được Nhưng mà nếu mà level 9 ấy Thì có chơi được không? Vẫn chơi được Có điều là phải ra con rồng 5 tiền Thì mới chơi được năm rồng 6m ở level 9 Khó nhỉ Bây giờ phải ra được con rồng 5 tiền cơ Đấy cái con rồng 5 đô mà nó ra thì là là vẫn ổn Là có thể chơi được cái bộ này Đấy nhưng mà nếu mà giả sử Nhưng mà không ra con rồng 5 đô Bởi vì bây giờ gãy lắm rồi anh em ạ Bây giờ là giai đoạn là round 21 Là bắt đầu đến cái giai đoạn là là là cuối của giữa game rồi Đấy sang 25 là chuyển về cuối game rồi Chính vì thế là Nếu mà không chốt nhanh là sẽ gãy đấy Không đơn giản đâu Rất nhiều người chết ở những cái round tiếp theo này Từ round 21 đến round 25 là sẽ có người chết Đấy và hy vọng là người đấy không phải tôi Ui hai con Thunder này hai con Thunder luôn ấy hả Thế thì Có chơi Human nữa không hai con Thunder Mua về đập trứng luôn như còn gì nữa hai con thần hai sao ok thế thì sách này áp cấp luôn lên chín anh em ạ rồi ok lấy đồ không nào lấy được cái uh, trượng ma pháp này rồi thôi từ từ đã tạm thời tạm thời như này đã đó thì lỡ ghép cái uh, cái cái nó gọi là gậy tà ác đấy gậy tà ác là cũng được ghép với gậy tà ác để giảm cái sức hồi máu trận này có chơi Clyde hình như là cái thằng này nó cũng đang định chơi 12 quân đây này Clyde kẹp già đây này đấy tôi còn bây giờ còn tiếc mắt được thằng này có yếu quá rồi anh em ơi thôi anh em ạ có khi là tôi sẽ phải giải tán thôi chắc là sẽ phải giải tán giải giải giải, giải tán cái bộ human này thôi chứ còn tầm này lâu hốt rồi không thể giữ thêm được nữa anh em nhá không thể giữ thêm được nữa Bây giờ mà tôi giữ thêm thì chắc chắn là toang Rồi Cho bây giờ chơi cái gì nào Chốt lần cuối thế nào Bây giờ là chơi Chuyển sang tam Quay lại tam anh em nhá Quay lại tam cho tôi Rồi không chơi rồng nữa Không chơi rồng nữa Bây giờ chuyển sang tam Rồi xong rồi Chúng ta sẽ bỏ rồng vào Đấy, chơi 6 à, mét kết hợp với ba dòng, Ok, vứt hết Vứt hết, vứt hết, vứt hết, vứt hết anh em ạ Human gì cái tầm này nữa đâu anh em Đây rồi Gặp thằng Goblin xanh đấy Nó vẫn ăn được tôi anh em ạ Mẹ, 6 mét rồi mà Không đấm nổi thằng Goblin luôn Sợ thật sự Giết một con nữa đi Giết thêm một con nữa đi Ui giời, chết rồi còn có 36 máu anh em ơi Chuyện này thật quá Ra Grim này Từ từ nha, bây giờ 5 dòng 6 mét nữa không? Không Bây giờ tôi đã chuyển sang tam rồi Đấy, chuyển sang tam là cái gì anh em biết không? Là tôi sẽ đánh là gì? Là tí nữa là tôi sẽ chuyển sang là chơi 9 mét Anh em ạ 9 mét thôi Tầm này chuyển sang chơi 9 mét mà là 9 mét phách ấy Đấy cũng là lý do mà tại làm sao tôi chuyển sang slot tam đấy Đấy anh em thấy không Rồi anh em sẽ thấy là đến cái đoạn này ấy, thì tôi lại mất ít máu thôi Bởi vì nó đã gọi là form được rồi Nó gọi là vào bài rồi vào chuẩn đó. Chuẩn bài xây dựng thì là đến cái đoạn này là tôi bắt đầu là ok Chứ còn nếu mà vừa lấy mà tiếp tục là đi theo cái con đường long ấy là toang luôn Tôi chắc chắn với anh em nếu mà vừa lấy mà tôi ờ, chuyển sang tôi chơi long ấy là chắc chắn toang Không chơi được anh em ạ Không thể chơi được đâu Đấy bây giờ chúng ta chuyển dần chúng ta chơi Chúng ta chuyển sang tam chúng ta chơi 9, 9, 9 mét phách thôi Có anh em sẽ ờ, sẽ thắc mắc là tại sao chúng ta không chuyển sang Pháp chúng ta chơi Thì bởi vì là chúng ta quá thọt rồi Quá thọt tiền rồi anh em ạ Pháp là một cái bộ rất nhiều tiền Nên là không thể chuyển sang Nó cũng giống như cái bộ long thôi Đấy để nó có một cái sức mạnh nó vừa phải nó có thể cân được giai đoạn giữa game như thế này thì chuyển sang 9m đó là rất hợp lý anh em ạ 9m fake ấy là một cái bộ mà rẻ tiền nó rẻ hơn so với cả cái việc là chúng ta chơi chơi ở trong cái ờ, slot pháp slot pháp thì chủ yếu là chơi gót kết hợp với cả mét thôi gót mét đấy gót mét cọc thì nó rất đắt bộ này nó rất đắt và nó phụ thuộc vào con rớt phụ thuộc vào con khan nên là không chơi được anh em nhé đây là cách chuyển bài an toàn nhất trong cái thời điểm hiện tại nếu mà quá thọt Hiện tại tôi vẫn chưa gặp cái thằng có chuỗi cộng 12 kia Nó chơi Warrior Và nếu mà tôi gặp thì chắc chắn là tôi cắt được chuỗi đấy Hy vọng là sẽ gặp nó ra 24 Gặp đi, gặp đi, gặp đi, gặp đi, gặp đi, gặp đi, gặp đi Cho tôi gặp thằng có chuỗi đi Gặp đi nhá Ôi rồi đéo gặp rồi Gặp cái thằng Tuấn này chơi cái gì Cũng Tuấn nhưng mà chơi ừ, À chơi gót kẹp với cả Cả, cả con ấy hả Co là con con zipper hả? À? Gót đỏ co zipper. Ok. Cũng càng đấy. Đấy, tầm này mạnh rồi đúng không anh em? Đấy, ổn đấy chứ, ổn đấy. Cá lông. Được, con này được, chơi được. Bây giờ mới ra Dragon Clay này. Đấy, cái dấu hiệu để mà chơi cái Ô cái cái cái cái cái cái gì kia Cái thằng cụ bá nó ăn được chuối rồi Ui giời Chán thế nhở Nó ăn đúng cái năm 24 ạ Chán đời thật sự Tôi tôi cứ đợi mãi thằng đấy để tôi cắt chuối Bởi vì tôi đang là, là xếp cái đội hình counter Cái đội hình của thằng có chuối mà Tôi đi như này để tôi ăn được cái chuối của thằng đấy Nhưng mà cuối cùng đéo gặp chán thế Chán thật đấy Đã thọt tiền rồi thì còn chờ Rao 25 rồi đấy Rao sau khi lại phải xả tiền một chút để kiếm đủ bộ thôi Bởi vì bây giờ nó là cuối game rồi sống mập đấy Grand Herat Grand Grand Ui đéo ra Đâu rồi, hết mẹ tiền rồi bạn ơi Glenn ơi, ừ, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, đây rồi, kịp rồi anh em ơi, mày, mày thế nhở? Ôi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Không chơi già nữa anh em nhá, ừ, tôi bán nó già đi bởi vì là chắc là chuyện này là nuôi co là con Thunder rồi nên không cần già nữa. Để cho một con kết liễu thì để phía dưới là cái con uh, Flame là được. Ok. Ôi tôi chết rồi Một viên ngọc đâu Ui giời Không kịp ghép Đây này round này gặp cái thằng thằng warrior có chuỗi này Chán quá anh em ạ Mẹ gặp tôi tôi ăn mất cái chuỗi này của tôi Chán thật sự luôn đấy Buồn quá đi mất Lẽ ra nếu mà gặp nó ở round 24 thì là coi như là có chuỗi mất rồi Ui mà mấy cái round này nó ra liên tiếp hai round ra con đầu ra Dragon cửa này Vãi đái thật Như kiểu trêu ấy anh em ạ Như trêu luôn cái lúc mà tôi cần thì nó đéo ra Bây giờ đéo cần nữa thì lại ra Thì tôi chịu rồi Bây giờ là chuyển sang Pháp chơi rồi Thôi thôi thôi thôi, thôi. Bỏ nó Đấy, hiện tại là lên được 9 mét thì cũng là ổn anh em ạ Bây giờ cũng ổn rồi Đồ này thì thiếu cái giáp băng Đấy là không có cái giáp băng là hơi khèo <clears throat> Trận đấu là, là rất là đáng tiếc là không có cái giáp băng bởi vì lúc đầu tôi cũng không xác định là chơi cái bộ 9m này Mà tôi lúc đầu tôi định đánh là 5 rồng cơ Đánh 5 rồng 12 con Thì đâu có cần cái giáp băng đâu Đấy, vào phát là phật trưởng luôn thì cũng chả cần mấy cái đồ tăng mana làm gì Chủ yếu là ghép gậy tà ác với cả huyết trượng thôi Đấy, mà bây giờ thì là vì sắp chết nơi rồi Đấy, máu thọt, tiền thọt Nên là buộc là phải chuyển sang bộ này để đánh theo cái kiểu là gọi là sinh tồn anh em ạ dãy chết chứ còn bây giờ tầm này thì đấy anh em thấy mấy cái thằng này đủ bộ các thứ Secret Lancer 7 các thứ đủ rồi nhưng mà tôi rất tiếc là tôi đã form được 9 mét Ồ. Hay quá. Một em ra đi. Mà xin cái giáp băng được không? Trời ơi, không có giáp băng rồi kìa. Ui, mẹ cấp điên luôn ạ. Vãi đái. Bài này có khi chơi ở chín thôi. Thọt tiền quá anh em ạ bạn này chơi ở 9 cố gắng sinh tồn full 2 sao Đưa con rồng với con Thunder lên 3 sao là được Đấy, bây giờ vẫn còn một sao không up 10 ở đâu Chưa up 10 ở đâu Bắt buộc phải roll ở 9 thôi Trong lúc roll thì nó sẽ có cái cơ hội nó ra con máy bay này Đấy, nó sẽ ra được con bom này Nó sẽ ra được con uh, uh, Lancer này Nó sẽ ra được con uh, ờ, ca lông 2 sao này Đấy, có trứng rồi, đúng không? Thì cái lúc đấy thì chúng ta sẽ mạnh Còn nếu mà bây giờ up một phát lên 10 là hết tiền luôn mà hết tiền không được roll tiếp thì là khả năng toang sẽ rất cao tốt nhất là chúng ta không không ăn 10 dừng lại cái 8 thôi bài này chắc phải tao 35 mới lên được 10 thôi được rồi nếu mà sống sót chưa bây giờ còn tầm 36 máu thì tôi nghĩ là cũng là hơi sợ đấy gặp đúng cái trận khó quá đầu game thì ra bài linh tinh ấy xong lại gặp cái trận mà có hai thằng nó xanh quá đấy có một thằng là goblin xanh và một thằng là thằng warrior xanh thì cái thằng Warrior xanh ấy nó lại cắt chuỗi được của thằng Goblin xanh Chính vì thế là cái thằng Warrior nó cũng xanh cơ Và cái bộ Warrior bây giờ thì nó lên 10 nó kẹp cá vào thì thì cũng cũng sợ phết đấy Cũng rất sợ nhá Lancer 2 sao mà kẹp 4 cá vào thì 9 mét này nó cũng không có cửa đâu Đấy Thế nên là nhiều khi là, là cũng chưa biết được đâu là, là thế nào đâu Bây giờ tầm này là cuối game rồi Đấy, mình thì form được cái bộ 9m nhưng mà bọn nó thì bọn nó cũng mạnh lắm rồi Đấy, ôi nhưng mà tôi lại đang có chuỗi này <laughs> Kiểu gì <laughs> ừ, Tự nhiên lại quay đi quẩn lại thấy mình có chuỗi ạ Sợ thật sự Hay quá có thằng nó chết nó vứt sang hai quyển sách cho tôi Được quá nhở Đồ lấy gì đấy Mà lại hút máu à Thực ra không xem là có cái que ở đây ghép cái hút máu trừ giáp ngon hơn anh em ạ để cho ca lông là bắn để cho ca lông bắn lấy cái đồ đam cho ca lông bắn rồi ơ ờ, vẫn ghép được cái hút mà lại hút máu này vẫn thừa đồ để ghép luôn ta có hai mà lại hút máu bây giờ tôi mới để ý Hay quá Rồi Thế là không sợ bọn Warrior rồi Phản tí nữa phản bắn vào là hồi máu được là được Ui đây Thunder ba sao này nhưng mà từ từ đã từ từ đã thunder từ từ thunder bá sao cứ từ từ bây giờ thì goblin không sợ rồi ok ăn được à? lancer hay từ nhá roll đã đây rồi cá lông hai sao từ từ cứ từ từ đã từ từ đã đây rồi thunder lên ba sao hay lắm từ từ đã anh em ạ à từ từ đã chưa trứng này để để đắp cho con nào cà lông thì thực ra là, là cũng cũng cũng mạnh đấy nhưng mà từ từ đã biết đâu secret lancer lên được hai sao trước thì ờ, cầm secret lancer đánh nó khỏe hơn để tăng cái khống chế lên anh em ạ secret lancer là nó đánh nó có cái, cái cái hiệu ứng của cái bọn 9 m này nó sẽ giúp cho khống chế nó mạnh hơn chuyện này nếu mà nếu mà tôi có búa xét thì tôi sẽ sẽ chọn cái con con con con ca lông tôi up lên hai nhưng mà chuyện này không có búa xét nên là từ từ đã <clears throat> rồi mà từ đấy giờ tôi roll thì vẫn chưa có full được hai sao vẫn còn con uh, Grand Herat vẫn còn đang một sao Grim Chuck vẫn còn đang một sao những cái con này nó phải lên được hai sao anh em ạ thì mới lên 10 được Thực ra là bây giờ nếu mà tôi up lên 10 ấy, tôi cho hai con ca lông vào hoặc là cho kẹp thêm một con uh, con con con Lancer vào thì cũng ok đấy Nhưng mà nó phải full 2 sao đã anh em ạ Từ từ đã Còn không nhất thiết là có con rồng mập nó phải lên 3 sao Đấy Sử dụng hai con 2 sao thì cũng mạnh nha anh em nhá Lấy huyết trượng không Hay là lấy mảnh linh hồn ghép đồ đam cho con ca lông nhỉ Từ từ đã chắc phải roll đã anh em ạ Roll mới quyết định được Roll đi Chúng ta sẽ roll Thôi từ từ đã Giữ 50 tiền Ok lấy huyết trượng Lấy huyết trượng anh em ạ Secret Dancer chưa lên được 2 sao Calong chưa lên được 2 sao Lấy huyết trượng đã Rồi ghép được chiến thành luôn Còn lấy con dao để dành để ghép cái hai tia nha anh em nhá Ok Vẫn sẽ giữ ở cái level này thôi Tôi nghĩ là cái trận đấu này ấy, khả năng lật kèo kèo của tôi là có Thậm chí là có rất cao đấy Anh em thấy không Khi mà chúng ta thông thạo được cái pack ấy tôi là cái người mà tôi sáng tạo cái pack nên là tôi chơi cái pack này thông thạo khiến cho việc chơi game nó dễ dàng hơn rất nhiều đấy anh em cũng thế thôi nếu anh em chơi cái pack này của tôi và anh em chơi anh em xây dựng y như tôi thì nó cũng sẽ rất dễ chơi nha anh em nhé không chỉ dễ chơi cái giai đoạn mà tôi dễ chết như vừa nãy đâu mà thậm chí nó dễ chơi ngay từ cái giai đoạn đầu game cơ anh em ạ nó rất dễ chơi đấy bởi vì nó đã có nó đã xếp theo một cái lối xếp nó là tương trợ lẫn nhau rồi đấy những cái con bài của nó nó nó gần như là nó có hỗ trợ rất nhiều trong những cái pack bài nó liên hệ với nhau anh em từ cái chuyển từ cái cái cái cái pack rồng ấy sang cái pack là tam ấy là nó vẫn liên hệ với nhau đấy nên chính ra là nếu mà anh em có bỏ lỡ ra một cái khoảng thời gian mà anh em chọn sai pack ấy anh em chọn lại vẫn được vẫn ok đấy chính là cái mối liên hệ rất là chặt chẽ giữa những cái slot ở trong pack của tôi với nhau đấy anh em thấy không dễ chơi không dễ chơi hơn hẳn luôn Đấy chính là cái công sức của tôi bỏ ra để tôi nghiên cứu, tôi chơi xong tôi cứ gọi là hoàn thiện dần đấy Trong cái quá trình thời gian chơi ấy Con nào thiếu, con nào thừa tôi đã bỏ đi hết rồi Nhưng bây giờ nó, nó là bộ này nó là cực chuẩn rồi nhá anh em nhá Đấy còn anh em chơi như tôi nữa thôi là xong Tức là anh em pick anh em chuyển bài như tôi ấy Xây dựng ở từng giai đoạn như tôi nữa là anh em ok luôn Đấy, với những cái anh em mà mà cảm thấy như là bộ này chưa được ok thì anh em hãy tham khảo lại video clip này nha anh em nhá Đấy, tham khảo đây là một cái video clip mà anh em sẽ tham khảo rất nhiều <coughs> Đó Yên tâm Tôi nghĩ là ổn rồi đấy Tôi nghĩ là ổn rồi Bài như này thì, thì không thua đâu Đánh tầm này thì, thì, thì chỉ có khi nào ấy Mà solo lết game ấy Là cái thằng thằng Thằng thằng thằng, thằng Wario ấy anh em ạ à, Nó sẽ cơ hội là nó sẽ chuyển sang là chơi 4 cá kẹp Secret Lancer 2 sao thì lúc đấy thì hơi lo Đấy nhưng mà thôi kệ thôi Từ từ đã bây giờ vẫn đang top 4 mà Đấy Chúng ta chúng ta cần làm gì Chúng ta là cần lọt vào top 3 là chúng ta cộng điểm rồi Thế là nó là tăng lanh rồi anh em Tôi là tôi Đây là tôi đang hướng dẫn Cho anh em làm cách nào đấy để anh em có thể dễ dàng em chơi em tăng rank Thế thôi Chứ còn tôi không có hướng dẫn top 1 Còn đương nhiên là để mà chơi top 1 thì nó còn nhiều cái yếu tố Đấy, cái yếu tố quan trọng nhất đấy chính là anh em hay may mắn Anh em may mắn, tôi cũng thế thôi Tôi đánh thì rõ ràng là ở cùng một cái mức rank với người khác Thì người ta chơi cũng đang cùng rank tôi Đấy thì người ta cũng là Queen Đấy người ta cũng là Queen người ta chơi cũng hay như tôi Thế thì cũng chả có cái lý do gì mà mà ở đây là mẹ nó kẹp vào bốn cá rồi cái kia Bây giờ tôi mới đợi ý Vãi đái thật tôi ác thế bạn ơi Nó kẹp bốn cá luôn rồi đây này Ôi rồi ôi mẹ ác thật đấy Xe cái lên sơ hai kẹp bốn cá <laughs> Ờ, rồi không tha luôn không tha luôn cho tớ luôn từ từ từ từ với bạn ơi rồi anh em ơi đéo hiểu kiểu gì đấy anh em thấy không mẹ vớ ba vớ vẩn là còn không được top 2 cơ anh em ạ à. mẹ ơi cặp hai lấy hai lần nữa là đi ác thật sự luôn ác thật sự luôn đấy đùa thật như thế luôn thôi xong rồi clip này top 3 thì có lên clip không nhở lại mất công coi như là chỉ cho anh em sao cuối cùng lại đéo lên được clip rồi bỏ mẹ Sợ thật Lên 10 chưa nhở Ui mày quá lọt, lọt vào top 3 rồi anh em ạ Rồi ghép cái ờ, gậy gai cũng được Hết đồ rồi Chết rồi anh em ạ Thôi đồ ghép lốt rồi Bây giờ làm gì ờ, có, có, giữ được đồ ở đâu Hết giờ rồi Chốt luôn Sợ quá anh em ơi Sắp chết nơi rồi rôn thôi Đây rồi Grand Herat lên 2 sao này Sợ quá nhở 36 tiền Vẫn chưa lên được 10 Sống được đến ra 36 lên được 10 Anh em ạ Như tôi đã chia sẻ vừa lấy là chắc là cũng phải ra 36 ấy Ra 35, 36 Mới lên 10 được cơ Nhưng cái vấn đề là bây giờ thằng Warrior còn nhiều máu quá anh em ạ Thằng thằng thằng Thằng uh, Goblin là cũng còn quá nhiều máu Tôi còn có 16 máu thôi Vừa lấy nó đẩy tôi 20 máu ấy Rồi rao này gặp Goblin là vẫn ăn được Hay quá gặp Berlin là vẫn ăn được anh em ạ Nhưng mà gặp Wario ấy, thì cái quả tiếp theo là tôi sẽ gặp thằng Wario đây này Ôi mẹ ơi, cái round 36 là cái round quyết định có sống nổi không đấy anh em ạ Thôi, dồn đồ cho Flame Cho Flame một gánh em ạ Flame 3 sao hy vọng gánh được Cá lông thì tôi cũng đang có cái quả trứng ở đây Nhưng mà tôi đang phân vân lắm Không biết có lên up cái con cá lông này không bởi vì áp cái con ca lông này nhiều khi nó lại bị Doom ấy anh em ạ Đấy Địch có Doom mà Trong bộ Warrior là có Doom mà Mà Doom một phát thôi thì là coi như là đéo bắn được luôn Đừng im luôn Đấy nhưng mà trong cái đấy ví dụ như là con con Secret Lancer thì nó lại khác Secret Lancer thì nhiều khi là, là, là, là Doom vào thoải mái luôn Không vấn đề gì Không sợ Doom Còn ờ, cái sức mạnh của hai con đấy thì nó tương đương nhau thôi Nó tương đương nhau thôi ca lông thì phải bắn được trưởng thì mới mạnh Còn Second Lancer thì đánh thường là mạnh rồi Đấy, nếu mà ở một cái điều kiện mà khó khăn thì rõ ràng Second Lancer nó vẫn ok hơn Nó có hồi máu, nó trâu hơn Đây rồi, chèn thánh à Ok <clears throat> Phải lấy cái chèn thánh thôi Cho xin con rồng Đây là... Ui Ra một lúc hai con Thôi xong rồi anh em ơi Thế thì rất là đúng lúc luôn anh em ạ Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi anh em ơi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, kịp, kịp, Đây rồi, Wario đúng không? Mày vào đây Được rồi bạn ơi Thế thì bây giờ tớ không sợ nữa anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Kẹp bốn cá mà tôi không sợ nữa. Ôi không sợ nữa Ờ như nào bạn ơi ờ, Bóng à bóng à Rao này gặp lại đây Rao này lại gặp tiếp này Rao này lại gặp tiếp này anh em này Rồi chuyển cho Secret Lancer Hay quá anh em ơi Từ nhá chén thánh cho Secret Lancer Rồi Từ từ đã anh em nhá Chơi được chơi được Vẫn chơi được anh em ạ à. Ơ ừ, Grand Herat có hai con ở đây Bán đi Rồi chuẩn bị lên 10 thôi anh em Lên 10 là sẽ là kẹp vào Thêm kiếm con máy bay đã nhở Kiếm máy bay lên 10 Ơ Rao này lại gặp thằng À thế là nó lại reset lại rồi Thế không sao Thế đi ăn rồi Anh em nhìn thấy không Cái con ờ, con ca lông nó còn đéo nhấc được tay lên luôn kìa Xe Crash Lancer Ui đây máy bay rồi anh em ơi Đúng thật luôn Thế lên 10 được rồi đấy Lên 10 được rồi đấy anh em ạ Lên 10 được rồi đấy Đây là tôi đang chơi là bách tam Đấy ra được máy bay Ok chưa? Thầy kẹp 4 cá rồi nhá. Vẫn đeo ăn được nhá anh em nhá. 4 <laughs> cá Secret Laser full đồ rồi nhá anh em nhá. Đồ dồn hết cho Secret Laser rồi nhưng mà anh em thấy tôi vươn lên từ cõi chết này. Đấy, dãy chết như này nó gọi là thành công chưa nhỉ? <laughs> ăn được cả hai mà anh em, ăn được cả hai anh em tin tôi. Ăn được cả hai nhá anh em nhá. Đấy, ra được cái con này uh, Second Lancer là, là, là chắc chắn là ăn được rồi Đấy ừ. Đấy rồi Gặp lại bạn ơi Bốn cá của chúng tôi này ác như chó luôn Cậu ác như tớ cũng thế cơ ạ à. Cậu ác như thế cơ à Cậu ác như thế cơ ạ à. solo à, solo hai cái Second Lancer với nhau à Ờ, solo Ờ, thì solo, ờ, solo, ờ, solo Ui rồi ôi anh em gì kia Mạnh chưa anh em thấy mạnh chưa tôi còn chưa thèm up lên 10 đâu đấy thôi được rồi thì thôi lên 10 rồi <laughs> đấy chưa thèm up lên 10 đâu anh em ạ à. chưa hề muốn up lên 10 đâu rồi lốt cái món đồ này đi ok rồi lên 10 nhá đấy cho máy bay vào à, kiếm nốt con máy bay Ui ôi tôi chưa tôi bỏ qua quả trứng rồi Đồn nhanh quá Lẽ ra là Calong 2 sao đấy Trời ơi quả đấy rôn hơi nhanh Lẽ ra để mua tự động quả trứng <laughs> Thôi nhưng mà thôi không sao anh em ơi Trò chơi kết thúc rồi Rồi ơi Anh em thấy chưa lầy thì kẹp bún cá vào đấm tớ ôi giời đéo ăn được rồi thế vào đòi kẹp cá <laughs> kẹp cáo ừ, ăn thua hay đâu ăn thua ở đâu anh em nhỉ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 trở lại của tôi Dồn toàn bộ đồ cho con Tutka Và nó thể hiện được rất nhiều trong cái clip đấy Xem phê lắm anh em ạ và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để một lần nữa xem tôi chơi cái bộ 9m giống như cái trận đấu này Cũng bị một thằng là cố tình nó counter để nó đấm tôi Nhưng mà tôi đã thoát được tôi đã vượt lên trên số phận nó như thế nào anh em nhé.